À, xin kính chào quý các ba anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung cầu thứ hai Cây cầu thứ hai của Giang Thì qua video trước thì Giang cũng uh, xin uh, phép được uh, gửi lời xin lỗi tới uh, quý các ba anh chị cùng toàn thể mọi người Là cái uh, vấn đề mình nói uh, nhầm đổ nước này Đổ nước này để để uh, <laughs> bê tông nó chết nhanh nhưng mình đổ nước là để bảo dưỡng và có cái uh, lỗi sai Cái hay là mình có ghép cốt pha đổ cái kia thì uh, có nhiều cái cô anh chị nói là nó nó hơi ngược lại với cái uh, ờ, tuần mình làm đúng là mình phải ghép uh, cái cốt pha sau đó mình kè mình đổ vữa vào thì cái khe vữa này nó sẽ ấy tốt hơn để nó chết cùng một lúc ấy, cái vữa nhưng là ừ, do đợt trước thì giang cũng uh, xin lỗi mọi người là đợt trước giang có ý định làm cái cầu này là chỉ kè không thôi tại vì uh, cái lượng nước của nó chảy nó rất là ít rất là thấp ấy ở trên này xuống ấy đấy mình chỉ giờ trống là hàng năm thôi là là nó, nó mới có mùa mưa ấy một năm mới có một mùa mưa thì 10 năm có 10 lần mưa thì nó nó cũng rất là ít để trải qua cái, cái khe suối này các anh chị ạ nên là mình đã không xác định là làm cái kia mình chỉ kè không thôi nhưng mà do là sau khi được mọi người đóng góp ý kiến là làm cái cầu thì mình à, nên à, ấy lại ấy Đấy lời thì là sau này mình chát vào những cái mạch ờ, cái hòn đá kia thì mình cũng bảo là tôi thì làm thì cho nó chắc đi ấy mọi người ra đây thì là mình có làm trước rồi thì làm sau mình mua cốt pha về ghép mình mới đổ đổ ngày hôm nay thì uh, được như này thì mong anh chị là mọi người là hiểu chứ không phải là mình không biết tùy theo cái cầu ví dụ cái cầu đầu tiên thì là, là giang sẽ đổ ngay móng đầu tiên đổ mố cầu là đổ nguyên bằng sắt và bằng xi bằng sỏi xi măng nhưng mà đến cầu này thì mình đã nghĩ là lúc đầu mình đã xác định ngay từ đầu rồi do mọi người là comment ý kiến thì mình cũng thay đổi cho thêm vào thôi thứ ba anh chị cũng cùng mọi người là thông cảm về cái cầu sau mình sẽ rút kinh nghiệm để xem làm nào nó tốt nhất cho mọi người biết nhé Thế thì uh, mong mọi người thông cảm mình sẽ giúp kinh nghiệm là cái cầu sau mình sẽ làm ngay từ đầu kể cả cái cầu nào nước chảy nhiều hay chảy ít hay như thế nào mình sẽ làm cho nó như cầu một để cho quý ba anh chị khán giả là nó thắc mắc và có những quý ba anh chị khán giả anh mạnh thằng quân nói là nó tùy theo dòng lưu lượng của nước thì mình làm thôi mình nghĩ mình không có gì cả đâu các anh chị nhé cái, cái cầu đầu tiên mà người xem thì mình đã làm ngay từ đầu rồi Đấy. hôm nay thì uh, bắt đầu mình sẽ ghép cốt pha đổ đi, đặt dưới đi là... Tát, tát, tát Nên là, mình đổ xong hết rồi nó cứng hết rồi thì mình mới ghép được mà Thành Cắm hết rồi chưa Và cái hòn đá này của anh chị là thắc mắc là hòn đá dưới này là, là đập nó đi nhưng mà cạnh được nó ăn rất là sâu ấy đây là, là có nhiều các bác anh chị bảo thôi tâm linh thì để lại đấy cũng được mình nghĩ là không không, không bắt lên để lại Xem kìa kìa cho cậu thôi mà Trứng vịt lộn á Cái trứng gì À mười quả ăn hết không Ui em chắc phải mươi quả đủ. à, à. 30 quả mới đủ à Chưa thì ăn nhiều rồi Chắc chắn Nhiều nó mới khỏe nhiều Bụng to như video trước thì uh, Giang cũng uh, thực sự xin lỗi quý cô bác anh chị khán giả nên mình chứ không phải là phân bua hay không nghe cả thì ờ, mình xem thì đa số là mình cũng phải nghiên cứu là cái dòng nước nó chảy thì mình mới làm như thế nào thôi chứ không phải là mình mình không uh, ấy nghe mọi người hay là không không ấy gì cả rồi là mình mình uh, bảo thủ tính ra là không phải đâu cho mọi người nhé mình rất là muốn là mọi người thiết kế ví dụ giả dụ những cái cầu thứ ba mình quay đấy để xem mọi người là ý tưởng thiết kế như thế nào nó rẻ nhất và nó bền nhất cái cây cái cầu mà mình đã quay ở trong đó cầu cầu đó là rộng nhất và có nhiều bác nhắn tin cho mình bảo cái cầu hình như cầu của Nguyễn Đức Thắng rất là đắt hàng trăm triệu đúng không để làm cái cầu cái mố cầu là nguyên bê tông thì nói rất là đắt tiền luôn không biết bao nhiêu tấn xi và bao nhiêu sắt thép mình đổ vào đó và cái cầu đấy chắc chắn là phải có dầm rồi nó rộng mà đấy làm thế nào để thu hẹp nó lại kiểu đó và làm thế nào để nếu mùa nước nước lớn nó lên khoảng một mét đấy mình phải làm cao hơn cái đó và hai là hai bên cánh gà mũ cầu mình phải xây như thế nào để mà có thể là bảo đảm nước nó liên tục nó chảy đó, không ảnh hưởng đến cầu ấy để quý anh chị xem cầu bà biết là rất là khó khăn kinh phí thì không không thể nổi mình nên làm những cái cầu nó nhỏ nó rẻ thôi phía bên kia thì à, anh em con trai là mọi người là đang ghép cốt pha nhé mọi người nhé để mà đổ cầu thì phía đằng trong là hôm cái đường này thì mình cũng bảo bà con là, là đào cho mình lại cái chỗ mà nước nó đang lưu thông nó chảy này này chứ nó rất là bê bết đi lại rất là khó khăn đấy thì mình cũng à, đổ một uh, à, mình miếng bê tông gọi là cái cầu cũng tương tự như vậy rồi sắt thép đấy mà bà con đào sâu hơn một chút để mình kè cái móng nó lên để kia ấy về kia tấm ván về sau đó mình sẽ đặt tấm ván kè trước sau đó mình xếp đá vào mình đổ cho vữa vào làm vào để vào trong bảng các anh chị làm ở trên này là có hai mất hộ mà được trước các anh chị xem video trước thì biết rồi đấy 나 때문에 못 먹잖아. Oh, sẽ là là làm mấy ô cả ba cây là được không mà dày chi chít này thì không sao rồi còn hơn là ờ, đổ dầm nhà vệ sinh như thế này nữa dạ, cái thượng đời giỏi quá bán ờ, vào nữa là xong rồi bán vào nữa không hút thành tao mà tìm được cái ván như thế không để ghép vào đó có chứ không đấy mọi người phải biết được nó phải uh, vừa với cái của nó đấy những cái ngắn này cho vào này đưa và độ dày của nó nó cũng phải ngang nhau đây đây đây tấm ấy làm xong mấy ơi ờ, ờ, bác ơi làm xong mấy tấn dày đấy cho mấy tấm dài xong ờ cứ làm mấy tấm dài đi là cho vào góc kia ờ, lấy cái này ra đi cái ngắn này ra đi cái này vừa này ngáo cái này vừa vừa vừa vừa vừa được cái này được đo được đấy sao tấn này là đo đến kia đâu bờ bờ lo mà ớt lấy có sĩ bờ ớt lấy tạc khắp quốc ờ ờ ờ đúng rồi xong đây hẳn cái dài ấy, đấy cây dài đẽo dao đẽo không nhanh một lách số xe hở cái một từ như vậy một lần tí một là tí đo đéo để mất lại không có em luôn cái giờ kia có cái dài bên mình kìa kia có cái dài kìa người lấy về được ấy dùng nối vào nối vào chỗ kia lấy một cây nối vào bên kia những hàng trong mà lúc nãy mình không vào làm nha cứ bác chỉ thì mình giao cho bà con là tự dân bản tự làm tự thiết kế và tự suy nghĩ làm thôi thì mình không có thời gian để mà mình mình ở đây mình và mình chỉ đạo mọi người làm cách làm được Thế thì ờ, các anh chị biết là mình chỉ bảo bà con là kè cái cái ván mình mang về cho làm nào kè mà xây hai bên móng này lên này thế thôi sắt thép thì mình có đây rồi Đó, bên này thì mình xây cái vát đây nữa sau này nước nó không bị chảy bây giờ nước là mình đang cho nó chảy phía bên kia khi làm xong được thì mình mới cho nó chảy bên này không có để ở giữa một người tùy một người làm nào làm mà bà con nào làm nó chắc rất là được để cho bà con thì vì bà con làm với mình là hai cái cầu liên tục rồi thì một người tự biết làm đấy thì mình cũng uh, không nhắc nhiều cái này nó cũng có một cái khe suối đây không mà mình vào cũng anh chịu đây khe suối nhỏ nhỏ đây mình cho nước nó chảy bên kia khe này thì cũng ờ, nhỏ hơn cả khe kia quanh năm bà con cứ để nước nó chảy qua đây ờ, đi lại nó, nó bẩn nên mình cũng đổ luôn đấy sau khi mà buổi ờ, sáng ấy, mình ghép cột pha xong nhé cô bác anh chị nhé Đấy, ghép hết cột pha xong bắt đầu mình lót dưới là chuẩn bị là chiều nay mình sẽ buộc thép mình ra đây mình à, chỉ cho bà con à, cái buộc thép là buộc cái đấy à, là cái đai dầm này trước này các anh chị này dầm thì ấy Đây là giữa các đai dầm là mình sẽ có những cái, cái sắt những phi 16 để móc ra hai bên móc ra cái mố sắt này, này các anh chị mố sắt này này cũng thế đây được uh, đây mình cũng cho thoát hết được hết như bên này mà cây bên kia mình cho trong là khoảng cách thì mình ờ, tí này mình sẽ chỉ cho bà con hết bao nhiêu bao nhiêu thực tế mình dùng phi 10 ờ, là mình ngang nhé các anh chị nhé pin 16 là cột trụ ở pin 12 ở pin 12 10 xong thì mình ờ, buộc xong thì mình mới ghép một cốt pha bên này mình mới đổ được bà con mới <laughs> em hiện tại là vẫn còn đang ăn cơm trưa đấy mọi người nhá gần 2 giờ Đấy, bà con làm muộn mình đi ờ, buộc dần dần tại là 2 giờ rưỡi cố gắng là 3 giờ buộc xong nói chung là mình đổ cái này kể cả tối mình vẫn phải đổ các anh chị tối 90 giờ đêm vẫn phải đổ đổ bê tông cầu mình không thể được đổ như cầu đường hôm nay đổ một đoạn là mai đổ tiếp là không có đâu anh chị mình chiên phụ nữ mình đảo vữa hàng chiên thế mà không cần phải chắc quá đâu mà chú vâng. em chỉ cần xoáy nó xoáy nó được vào cái là được rồi vâng, cái xoáy buộc thép một cái chỉ cần xoáy hai phát là được xoáy hai phát là được không cần phải buộc uh, chết hẳn thế thôi xoáy như em kia là được vâng, vâng nước đi luôn ừ. và mình là mình luôn mình gặp đôi là mình uh, xoáy nó mà ấy là được rồi xoáy hai cái là được không Bakal gua jadi kopi dua ya sudah jadi ni aga. Soa. Nah tadi kah tata no. Tata. Yang tu Chị em đảo vữa đều vào nhá, cho mấy vữa đều nhá. Cho hết ba ba bao si vào đấy đấy đây mà không có cây rùa nữa đấy ờ chứ thôi nó ta sữa ở nuôi sữa về tôi bây giờ giờ không nhỏ thì mua mấy té cái áp để xe té cái áp để xe chắc là sẽ đi cầu này là chiều rộng là hai mét mốt trong lòng các anh chị ừ, trong lòng như cầu trước thôi một chút thì uh, hơi hẹp một chút, 2 mét Từ 2 mét 1 Chào, chắc là bỏ tí á, bỏ tí đi, bỏ tí không Chắc quên thai, bỏ tí đó Thế rồi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 à, Cơm thì tí anh với bác phải ở đây Ờ à chứ mà đổ xong đã không nhưng mà chắc chắn là anh ở đây thì nếu anh với bác ở đây thì nó sẽ nấu ờ. Thôi thế thì ừ. em thì đang có việc bận ở nhà chứ em cỏ voi được à? mà, uh, mà tối có vào không không chắc chắc là em phải xem hết thời gian thôi chua không vào thì anh anh à, anh ở đây cơ mà ấy à nó cười rồi làm ở đây chuông em đè anh ở đây thì em đè Tự nhiên là góc Việt Chua hôm nay ờ, bỏ ra nhỉ bỏ mình Tự nhiên là góc Việt Anh Sam biết Ơ ai đi lấy xe rùa rồi nhỉ Em nó bảo bảo Bác ờ, đi lấy xe rùa này Bác cho già đi lấy xe rùa rồi Như nói rồi Như này mà chỉ lúc ờ, Tí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 đây chứ ừ, cái ờ, bên này thì mình rửa sạch nó đi thôi rửa sạch đi mình để vâng. cái cầu bên kia là mình uh, kia là mình, mình tháo thế được không vâng, cầu đầu tiên đủ một ngày mình tháo Nước khí là luôn bấm cái này ra đây là tụi con cái à ngắn rồi dưới em tôi chỉ đánh như chúng ta đúng là sao mua bắn dụ in cái này lấy không có cái dài đâu để có gì á đó không ờ, mấy anh em vào khênh với nhau đi mọi người khênh khênh ờ, với chị em phụ nữ đảo nhau nháo vào khênh đi đó là tối rồi Rồi om luôn bây giờ à, hiện tại 4 giờ kém người không, không kịp đâu Tại vì 4 à, giờ kém 15 à, mình bắt đầu mới, mới, mới buộc sắt xong này Mình Có xe rùa thì lại là lại bị hỏng mất Thôi nhau nhau vào Đi cẩn thận nhé chân này Lột sắt đâu Cho cho vào góc này trước Vào góc này ờ đúng không đổ cứ đổ ra không cần phải ấy đâu đổ ấy đi nhá thêm tí nữa càng tốt chị em đảm nhá thêm tí nữa càng tốt lưu ý là làm tàu hả cái đổ vào chị em phụ nữ khoanh đổ vào đi Thêm nhiều nữa khanh liên tục đi Cái gì thì sao liên tục liên tục lấy liên tục đấy cầu đủ cao lên đấy một mười tám cm đổ nhanh đổ nhanh đổ nhanh rút đổ nhanh cái này không như đổ cầu đổ nhanh đổ bê tông là phải đổ nhanh cầu ờ, đổ nhanh đừng đừng ngồi đợi đi liên tục luôn anh em nào sách được là sách cùng chị em luôn nó không như kiểu đổ đường đâu đổ liên tục luôn đấy cả khiêng nữa cả xe rùa nữa nguyên xe rùa không thì nó cũng càng chậm thôi những cái cạnh này bác ấy chọc cho nó tốt mà cái cạnh yếu cái cạnh này chọc chọc ờ, gõ xuống dài đảo nhau tí nữa nha chị em nhá khô quá không được đâu có chéo không chớ xe thì ta chỉ cà gì đấy cái này mới chốt lên xem này này tí là khai chạy hết rồi ra hai ba xô mọi người ờ, chọc nó xuống Còn cái thành thì mình sẽ gõ cho nó ấy mà đọc này Nhưng nó không lắng xuống được dưới là lọt xuống khe Đúng chỉ hát tụi thì sẽ bé hò Cái tấm đan này thì sẽ nằm 2 phần 3 của cái mảng bê tông các anh chị nằm 32 ở dưới À, đêm dầm thì mình cũng uh, cho free sắt 16 và tất cả cũng móc móc giữa các uh, cái cột là mình cũng phải phi 16 hết phi 16 và phi 12 Vâng, khó đó Cổ sang góc, đổ sang góc này đảo liên tục chị em đảo liên tục cầu không để để chết bê tông rồi cái chọc nó xuống chọc nó xuống hết một xe sập à chết rồi Hãy subscribe đảo liên tục chị em phụ nữ đảo liên tục không ngừng chân tay rồi đổ cái này rồi gõ thành nó đi cả thành bên này nữa có cả thành bên này nữa nó lắng xuống chọc về rung nó lắng xuống chỗ này thì ấy, khỏi nó Càng nhá càng tốt, chiếm nhá Cao lên, cứ đổ cao lên cái thành thì tí là mình ờ, gõ đấy cho nó lắng xi si rồi thành bên kia cũng thế mọi người nhé cả hai bên mình nhớ đấy sẽ đổ dày là 18 đến 20 cm thì các anh chị như cái cầu đầu tiên. đổ mỏng quá thì cũng không không được độ bền nó sẽ không được lâu nó cũng chỉ xong dạ. khênh cứ khênh người à, chở xe rùa cứ chở thôi lâu rồi mất lâu không có gì nữa ừ, được có góc này Rồi, phía dưới thì mình tránh là chắc này các anh chị không phải lo đâu dàn trống mình thì sáng thì cũng anh chị biết rồi toàn bộ dùng dầm chấm bây giờ dùng dầm dưới đây từ từ từ thành bên kia đấy bác thành kia đấy, đập nhẹ đấy nhá không đập mạnh quá đấy nhá đập nó rung rung thôi đập nhẹ nhàng thôi cứ tinh tinh tinh tinh tinh tinh là nó hắc lắng vào thành Hoặc là mình tháo dỡ cốt pha là nó sẽ không bị rỗ chọc thì mình vẫn chọc nhưng mà vẫn cứ phải gõ Thành vẫn gõ chọc cứ chọc. Lom này rồi, lom này, lom này cái sử dụng nó, cái lọc không ai ta cho lọc xui đâu, ta sẽ nó. Chắc chỉ cửa, chắc cái lọc cái xui, cái bấm nhẹ thôi cứ gõ thôi để nó Thế thì thoảng thì ờ, anh cầm gậy chọc cứ chọc ở giữa kia cho nó xuống khe một hai xe đến thì mình lại chọc nó xuống và hai thành thì hai anh em thì cứ gõ nhẹ đều dọc này để cho nó lắng cái xi xuống tất cả các khe sắt thép là nó, nó không bị ấy nó không bị rỡ, rỗng ở bên trong lóc này lóc này xin rồi là lóc này đi lóc này lóc này không lóc này Ý gần xong thì ấy mà Mình uh, bỏ ra mình cho cốt pha vào Đóng khung luôn một chút nữa thôi thì mình ờ, đổ xong ờ, cầu nha các anh chị nhé cố gắng cả ngày chiều cố vào anh em có thành liên tục Thành gõ liên tục không được nghỉ tay Một tí nữa thôi thì ờ, xong rồi các anh chị ạ Nói chung rồi giữ giữ cái đấy giữ đây bảo một con đổ vào cạnh Nó phế này đổ đổ bên này Nó phế, nó Đổ để giữ bên này đi Có chậu ấy Có cái chậu đổ đổ bên này kìa Nó xô vào chậu đổ liên tục Người uh, đi xung quanh uh, gõ xung quanh liên tục Dưới đây thì mình ấy thôi Hả? Nó phế đúng số Không biết ông nào rút ông nào ấy. <laughs> hay ông chán được Không biết ông nào rút ông nào rút ông nào cũng cứ cầm đấy Nhường nhau đây kiểu nhường nhau đây Hãy subscribe à, thành này gõ liên tục nhé giải dạ, cho nó ấy chặt vào một phần nhưng mà hai mươi phần tám hai mươi phần cưới họ Ôi. chơi chơi chơi bây giờ là đi tàu không cái xe tàu có có xe tàu không tàu Thôi đừng vội ờ, chị em mới đảo một ít nữa thôi, chắc một ít nữa đủ rồi. Cái khô đừng vội cho nước. Cái chỗ mà có nước rồi thì mình ờ, ấy đã. Mình đảo đó chắc là ờ, cái khô để mai mai đảo cái cầu kia. À, Chứ còn một tí nữa đầy rồi mà. Nó thừa quốc. Cái chỗ mà đang có nước ấy, đảo nốt đi. Mang vào đây. 이거 배는 거 전지장이 자 이거 많이 저 배는 전장이 전지장이 있잖아 전가리 cái lúa lúa 랄랄랄 cái tao nuôi tao nuôi tao nuôi cốc kia có vẻ thấp à em em xem là em ơi Tôi đây có bê là cái vá nó cao lên đúng rồi đấy Bê vào đi Cái này nó thấp cái vá này là Còn cái bên kia nó thấp nó bị sôi thấp rồi Chỗ thằng em kia là không phải nó dồn như thế Còn nước tràn đấy ngay Bóng đinh vào đóng vào đóng đinh vào đóng đinh chưa à <laughs> chết thằng em này đóng hai ba cái đinh vào cho nó chắc không phải tiếc đinh đâu cái góc kia là nó thấp rồi mới nhìn thấy nước nó về đấy nước xi nó về đấy đóng hai ba cái rồi nó chắc để giữ luôn đây cho đúng bằng mặt này luôn 18 cm bằng mặt tán ở trên mặt này là được đấy chú thợ mặt này là cao mặt này là cao đấy đi Cho vào đây đi. Công việc ờ, buổi chiều hôm nay thì mình đổ cái cầu đến hiện tại là cũng ờ, cả buổi chiều luôn Ôi dạ. trời dạ. Nằm trong trên dưới mấy tấn một cái ờ, Nó con cá quá, nó cần động quá luôn Chuyến này đâu Mất hơi lớn nhất <laughs> đâu Sao là nhớ tử một người thế Ôi trời hiện tại thì bây giờ thì cũng 10 ờ, 5 giờ chiều rồi các chị nhé muộn nữa thì ờ, cũng đã vừa xong hết buổi chiều thì cũng, cũng vừa đổ xong rồi còn cái cầu nhỏ nhỏ kia thì vẫn chưa ấy được các anh chị ạ chưa nó khô được cái ấy thì mình chưa dỡ được ấy. để uh, mai mình sẽ uh, bắt đầu mình sẽ đổ cột này và khi nó cứng mình sẽ đổ cột này cột này là mình sẽ dùng típ mình có típ tròn để làm cái lan can mình không đổ bê tông như đợt trước toàn bộ nữa muốn đổ bê tông như đợt trước là nó rất là lâu ấy thấy được cái chỉ nhìn sao luôn đã nhiều luôn mình chỉ uh, ờ, tiếp thôi khô chắn bên kia nhá mọi người tối chắn không ai đi vào trong này đâu nhá đâu rồi nhá sợ trâu thôi ở ờ, đấy thì mới bảo đây trâu đấy quan trọng nhất là trâu trâu nó đi vào ấy không biết gì vào đến đề may mà bắt à, bắt ừ. Châu mà dấm vào thì ăn cám luôn đấy. đổ đường nó khác mà đổ cầu nó khác với anh chị ạ. Ừ, đổ cầu là mình phải đổ trong vòng liên tục. liên tục. Độ dày của cái cầu là 18 đến 20 cm. 18 cm có lẽ là Giang ờ, xin phép được uh, khép lại video của Giang là buổi chiều là đổ cầu hôm nay ở đây thôi à, xin hẹn quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại ba anh chị nhé đấy cái mấy đoạn cuối này có có cho nó đều cả thành bên này nữa nó ấy nó ngấm lắng không dưới ừ đúng rồi nó không muốn lâu rào hai đầu vào đấy không chỉ cần lấy thế là được rồi châu nó không dám đi vào đâu cái đấy nó không quan trọng đâu mọi người ạ ờ,